À, Tuấn Tú TDF xin kính chào quý anh chị, quý nhà đầu tư đã quay lại với kênh chứng khoán của Tuấn Tú. À, hôm nay à, mình à, hôm nay có lẽ là ngày à, ngày 30 tháng 8, à, ngày mai là ngày 31 tháng 8 tức là ngày giao dịch cuối cùng của tháng 8 và cũng là ngày giao dịch à, trước khi cái kỳ nghỉ lễ dài bắt đầu thì à, chúng đợt này chúng ta sẽ nghỉ lễ từ ngày à, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Thì à, chính vì vậy mà cái, trước cái kỳ nghỉ lễ kỳ này thì sẽ có một số các thông tin à, đáng chú ý để các chị à, tham khảo sau đây à, và trước khi vào video thì à, anh chị xem video của Tân Tú xin hy vọng à, mọi người có thể cho mình một lượt subscribe và và một để một lượt subscribe đúng không ạ để mình có thêm động lực để ra những video mới để à, mọi người có những góc nhìn thêm về thị trường chứng khoán của mình à, và nếu như anh chị thấy xem thấy video này hay thì à, gửi video này cho những người bạn người người anh người chị người thân bất cứ ai mà mọi người nghĩ rằng họ nó sẽ họ nó cần thiết đối với họ đúng không thì uh, nếu như anh chị nào đúng không ạ thì mà có trong room cộng đồng của Tân Tú thì uh, hoặc là đã từng nghe video của Tân Tú thì các anh chị uh, những video gần đây này trên kênh YouTube của mình đây mình có nhận định về thị trường à, và cái video nhận định của thị trường của mình nhá thì nó rất nó sát với thực tế nó sát với thực tế thị trường ngày hôm đó mình lấy ví dụ như ngày hôm nay chẳng hạn mình không phải là ăn may nếu mà ăn may một lần thì ăn may nhưng mà nếu như mà nó không ai thì ăn may được đến chục lần cả đúng không? nhận định sát được thị trường thì nó là nhiều năng lực đây là mình nhận định ở trong uh, room cộng đồng à, đúng không ạ đây là đây là mà vì mình nhận định về room cộng đồng tức là lúc 9 giờ sáng hôm nay thì mình có mình có nhận định rằng khả năng thì à, VN Index sẽ kéo lên vùng khoảng 1280 này, quay lại lớp gap khoảng 1280 nha anh chị này đấy thì uh, trong room cộng đồng uh, thì uh, diễn biến trong phiên thì mọi người đã thấy rồi đúng không ạ trong phiên hôm nay thì uh, VN đúng không ạ từ uh, nó kéo lên một không những kéo lên 1280 mà mỡ biên nó hở gáp và kéo thẳng lên uh, 1280 sau đó còn kéo lúc kéo lúc đỉnh cao nhất á, thì nó kéo lên 1287 gần như là kéo gần như là kéo được 19 điểm 19 điểm à 17 điểm 17 điểm đúng không ạ à, về cuối phiên về phiên chiều thì có nó sự à, đạp lại và sau đó là có một phiên hồi lên à, đối chỉ số viên index à, thì sao ạ thì mọi người đều thấy rồi đó thì cũng khá là dễ nhìn bởi vì giai đoạn này là sao à, hôm nay nó đạp lại à, phiên hôm nay cứ được bán ra khá phiên chiều đặc biệt là phiên chiều được bán ra khá là lớn bởi vì cái phiên ngày mai ấy, là cái phiên à, giao dịch cuối cùng là một cái phiên giao dịch à, cuối cùng của tháng 8 thì trước cái, các cái ngày nghỉ lễ khá là dài này thì người à, các nhà đầu tư thường có tâm lý chốt lời chốt lời để bảo toàn cái phần lợi nhuận và um, thế nào này để tránh các cái thông tin bất lợi mà khi mà nó đưa ra vào ngày à, các cái ngày nghỉ lễ uh, giai đoạn vừa rồi thì hôm nay thì viên đất đi lên đúng không ạ thì nó cũng vừa đủ để lấp được cái gáp này lấp được cái gap 1280 uh, 1283 này đấy, nó có khi có khi nó đi lên đến vùng 1286 1287 đấy vùng lên này đúng không ạ thì ờ, vậy thì cái view thị trường ngày mai nó như diễn biến như thế nào à, đối với thị đối với giai đoạn như thế này á, thì đối với thị trường là nó nó có rất nhiều các biến động các chị đấy ạ nó đi lên này nó giật xuống là đi lên là giật xuống kiểu như vậy thì đối với giai đoạn mà thị trường nó khó đánh như vậy thì à, mình khuyến nghị các anh chị à, thứ nhất là hạn chế mua bán ở giai đoạn này à, hạn chế mua hạn chế mua mới ở giai ngân mới ở giai đoạn như thế này à, vì giai đoạn thị trường giai đoạn này thì thị trường nó rất là nhạy cam các chị ạ à, ưu tiên cầm tiền mặt là giai đoạn này là phần lớn đúng không ạ à, và đặc biệt như, ừ, như phiên ngày hôm nay nếu như anh chị mà dạy ngân mua thì anh Ngân mua ở phiên hôm nay ấy, thì khả năng à, là anh chị phải cầm qua lên là qua đến đầu thứ hai tuần tới là chắc chắn rồi đó chắc chắn đúng không ạ và những biến động uh, trong mấy ngày lề này cũng sẽ có thể là sẽ có những biến động mà khó lường nó ảnh hưởng thị trường ở giai đoạn tới còn thị trường tuần sau nó sẽ biến động như thế nào thì mình cũng không biết mình cũng không biết được tại vì có rất, giai đoạn tuần sau sẽ có những thông tin trong ngày thứ năm thứ sáu thứ bảy chủ nhật mà nó đưa ra mình không lường trước được đúng không ạ thì đối với thị trường ngày mai khả năng cao thị trường nó sẽ quay lại lấp gáp ở đoạn này và có khả năng nó sẽ rơi về khoảng à, vùng à, 1260 vùng 1260 khả năng cao nó sẽ rớt về vùng à, nó rơi vùng này bởi vì sao bởi vì áp lực bán khá là lớn à, nhất đặc biệt là về là về phiên chiều tức là những cái, cái, cái lượt hàng mà bắt đáy ở phiên chiều thứ hai tuần vừa rồi à, tuần này thì đến theo quy định giao dịch mới thì chiều thứ tư tuần ờ, chiều thứ tư tức là chiều ngày mai thì hàng về và có thể bán được rồi và thường thường nhà đầu tư mua giai đoạn này thì hàng về đến đoạn này các chị vẫn có lại rồi bắt đấy ở đây các anh chị có ít nhất của các anh chị lại năm phần trăm rồi đúng không ạ các anh chị là năm phần trăm hoặc ít nhất là được một hai phần trăm nếu như phiên xá nếu như mà nó kéo lên tốt dự giá tốt chẳng hạn kiểu như vậy đấy thì à, thì đối với phiên giao dịch ngày mai ấy, nếu như nó sẽ chia ra hai trường phái một là nhà đầu tư sẽ bán chốt lời và đi du lịch đi chơi ạ à, đi đi chơi an toàn trường hợp thứ hai nữa là gì trường hợp thứ hai nữa là có một số nhà đầu tư là với cái tầm nhìn trung hạn với tầm nhìn trung hạn chẳng hạn hoặc là dài hạn thì họ sẽ canh những cái nhịp trị ờ, giá tốt như vậy họ sẽ mua vào số lượng cổ phiếu mà họ mong muốn hoặc là tìm những cổ phiếu mà họ đã để ý từ trước đúng không ạ tìm những cổ phiếu mà có giá tốt mà khả năng ờ, họ kỳ vọng vào thời gian tới và bắt đầu nhặt dần đó là hai trường phái ở ờ, ờ, phiên ngày mai còn về chủ đạo về phiên ngày mai thì trường nó sẽ đau là điều chắc chắn rồi thì đối với thị trường đau ngày mai thì vẫn là sẽ có một số các dòng mà được dùng nhà cái dùng để dự trị số đúng không ạ thì cái việc cái việc mà các cái các cái cổ phiếu trong rổ viên 30 mươi nó dùng để dự trị số không phải là mình mình không phải là mình không không nói các anh chị đúng không ạ mình đã nói từ rất rất lâu rồi đúng không ạ và trong phiên ờ, trong cái trong cái video ngày hôm qua mình cũng đã nói rất là rõ ràng rằng người ta sẽ dùng các cổ phiếu trong rổ viên 30 để kéo cái chỉ số mà rổ mà dùng cái cổ phiếu nào thì mình không biết rồi mình không mình không nói thì ờ, hôm như à, giống như mình à, thì mình à, hôm nay các bạn thấy là tổ chức đã dùng Vietcombank để kéo giữ chỉ số nó giữ chỉ số cho nó ổn định nó nó không bị giảm quá là sâu đúng không ạ nó không bị giảm quá sâu Vietcombank hôm nay các bạn thấy là Vietcombank thì nó đã tăng được à, khoảng là 4 ngàn tương đương đâu đó khoảng uh, tăng giá 4 Vietcombank tăng 3 ngàn rưỡi này tăng 3 ngàn rưỡi tương đương 4,24 phần trăm mình xin lỗi các bạn cái này mình nói lộn tăng 4,24 à, phần trăm tức là 3 ngàn rưỡi là nó giúp dự trị số nó đi lên tiếp theo là cổ phiếu GVR GVR hôm nay tăng trần rất là tốt và tiếp theo là BIT hay là GAT hay là CTG Đấy, dùng các ờ, cổ phiếu trong rổ VN50 để kéo chỉ số neo chỉ số lại à, để không để cho cái tại vì các bạn biết là đợt đoạn này á, thì các rổ trong các cổ phiếu trong rổ VN50 á, thì nó, đoàn này nó giảm không nhiều tuy nhiên ở các rổ cổ phiếu ở trong rổ big cap á, thì nó bán rất là nhiều tiêu biểu như KBC này SSI, ITA, đất xanh kiểu kiểu như vậy bị bán rất là mạnh bị bán rất là mạnh cho chính vì vậy mà người ta phải dùng ờ, các cái ờ, cổ phiếu trong rổ VN30 để níu dự chỉ số ở lên theo đúng ý đồ của nhà tạo lập đấy thì à, đối với thị trường ngày mai sẽ có những biến động là như vậy thì nếu như à, anh các anh chị mà tự cân nhắc các cái kế hoạch hành động của mình nha sao cho nó phù hợp sao cho nó phù hợp với chiến lược của anh chị đúng không ạ tại vì ờ, mỗi người có một chiến lược khác nhau mà mình không thể áp đặt các chiến lược của của mình lên các bạn được rồi vậy thì những cổ phiếu nào mà nó đáng chú ý ờ, gần như phiên ờ, như giai đoạn hiện tại à, đúng không ạ các cổ phiếu này các bạn thấy là thanh khoản thị trường hôm nay kia nó giảm hơn hôm qua rất là nhiều thanh khoản của ngày hôm nay nó chỉ loanh quanh đâu đó chỉ khoảng là 13.500 tỷ đấy trong khi thanh phiên thanh khoản của ngày hôm qua này các bạn thấy đến biên độ thanh khoản các bạn thấy không ạ thanh khoản ngày hôm qua nó chỉ khoảng là à, thanh khoản của ngày hôm nay thanh khoản ngày hôm nay nó chỉ khoảng à, là 525 triệu cổ phiếu và chỉ khoảng à, khoảng 13,8 11 chỉ khoảng 13,8 tỷ đô à, 13,8 13.800 tỷ đồng 13.800 đồng và thanh khoản khoảng 625 triệu cổ phiếu được giao dịch trong khi hôm qua nó là gần 20.000 tỷ đồng và khoảng hơn 831 triệu cổ phiếu đã được giao dịch thì các bạn ngày hôm nay nó sụt sụt là vì cái lượng cung cầu đúng không ạ tại người ta cái lượng mua nó giảm bởi vì người ta lo sợ khi mà mua vào thì nó cấn vào cái ngành các cái ngành nghỉ lễ không bán ra được đấy thì đó là một cái tín hiệu mà các chị để chú ý thì uh, hôm nay nước ngoài thì quay, quay lại là bán đồng nhẹ bán đồng nhẹ và tự doanh thì mua mua ròng tuy nhiên cái cái cái cầu à, nước ngoài thì nó bán đồng khoảng 13,53 tỷ thôi còn người ta tại vì cái cái tầm nhìn của người ta nó tầm nhìn bằng tháng thì họ mua chút xíu nó cũng không có đáng ngại gì cả đấy đó là về à, cái thanh khoản ngày hôm nay nha à, rồi thì à, đối với thị trường à, ngày mai thì các anh chị à, nên hành động như thế nào đúng không ạ về các cổ phiếu mà hôm nay các chị có thể uh, lướt qua nhưng mà mình khuyến nghị là các chị nên xem thôi nên xem để ý thôi coi, coi các hành động giá của nó như thế nào thôi còn không khuyến nghị các chị mua mua mới ở giai đoạn như hiện tại tại vì có rất rất nhiều cái rủi ro ở giai đoạn sắp tới nha các chị các chị phải cẩn thận đó thứ nhất cổ phiếu FRT đối dòng bán lẻ cổ phiếu gì đây cổ phiếu FRT này FRT hiện tại nó đang ở vùng nền này nó ở vùng nền và đối với cổ phiếu này mua mới mình thì hiện tại quan sát là phần nhiều còn mua mới thì nó thì, thì ra thì nó vẫn chưa đạt yêu cầu nó có một cái lực bán bên trên vô hình bên trên rất là lớn này thì nó đang cạn uh, cái sự đi lên của nó thứ hai là DigiWon DigiWon hiện tại nó đang uh, trợ mình đúng không ạ thấy mà hiện tại đối với DigiWon có hướng xuống hướng lên đó. tuy nhiên thì nó bắt có một áp lực bán rất lớn ở vùng phía trên này và nó đang đợi ờ, đợi đợi nó tái tích lũy trở lại à, MWG MWG thì những pha rồi nó đi lên khá là tốt đúng không ạ hiện tại thì à, các bạn thấy là nó có test một đáy hai đáy này và đi lên này đi lên chậm chậm và đoạn rồi nó bứt tốc nhưng hôm nay là nó cũng gặp một cái cạn được bán à, và nó giảm 0,95 phần trăm tương đương cái 700 đồng thôi không quá nhiều đúng không ạ PNG cũng vậy PNG thì đang ở vùng nền của nó và đang vùng nền gọi là gần đỉnh mọi thời đại của nó thôi đúng không ạ thì con này để bứt thoát lên được thì nó phải cần thêm thời gian nữa nha các chị có thể nót cổ phiếu này vào trong cái danh mục theo dõi à, danh mục theo dõi khi mà cổ phiếu nếu như bạn nào mà mua ở vùng giá đáy vùng mình dưới này vùng giá 1111 thì các chị có thể tham gia được và chờ thôi bạn cổ phiếu này 111 đã có thể mua và chờ nó bứt thoát lên à, pet cũng vậy pet thì hiện tại là nó không còn điểm mua các chị nha nó đợi nó tái tích lũy trở lại thì các chị mới tham gia được còn mua giai đoạn này là nó, nó nguy hiểm nha à, đối với dòng dầu khí dầu khí thì các bạn thấy là các mạng như oil hôm nay thể hiện sức mạnh khá là ổn đúng không ạ thì mình thể sức mạnh khá là ổn thì nó nó break khỏi nền à, với khối lượng cũng ổn đúng không ạ thì các bạn anh chị có thể tùy các chị cân nhắc tham gia nhưng mà nếu như mua để mà trading thì mua một trading con này thì mình nghĩ là đối với cổ phiếu oi các bạn chị phải mua cầm dài hơn một chút chứ còn trading đoạn này con này mình sẽ không ăn thua còn BSR BSR giai mà giai đoạn này tại sao các bạn thấy không ạ tại vì cái biên lợi nhuận của nó đang giảm bởi vì sao là cái cái margin cracking của nó đang giảm tức là tại vì cái danh chênh lệch giá bán của nó các bạn thấy giai đoạn trước là, là chênh lệch giá bón giá bán đầu vào của nó nó thấp và giá bán đầu ra nó khoảng trên 30 ngàn thì cái biên lợi nhuận nó cực kỳ lớn trong khi đó giá hiện tại của nó chỉ khoảng 24.600 mấy chục đồng á đấy thì cái biên lợi nhuận nó bị giảm rõ, rõ ràng mỗi lít xăng nó bị cắt so hồi trước là khoảng uh, có lúc ngày trước có lúc xăng giá xăng là khoảng 32 ngàn hiện tại nó chỉ khoảng 24.600 đồng thì nó bị hụt mất uh, đầu đó khoảng 7 ngàn đồng 7 ngàn đồng không ít đâu các chị ạ rồi chính vì vậy hiện tại thì cái cái biên lợi nhuận của con BSR hiện tại nó mong chính vì vậy các bạn thấy là cái cái cái sức mạnh của BSR giai đoạn này nó không được kỳ vọng quá nhiều và nó không lên nó không lên mạnh như giai đoạn này nó không lên mạnh như giai đoạn này đấy hay là gas cũng vậy gas thì nó là thuộc nhóm khí đúng không ạ nhưng mà nhóm khí đối với gas hiện tại thì nó vẫn đỡ hơn là đối với BSR gas đợt này nó đi lên nó đi lên mạnh mẽ hơn đấy rồi PVD PVD và PVC hay là ASP thì đoạn này mình thấy là nó ổn hơn là so với các cái dòng đoạn trước đấy nó thuộc uh, ờ, PVD hôm nay thì nó vẫn ổn đúng không? ổn nếu như nếu như mình hôm nay mình cũng bắt chút lời tại vì nếu như mình mua đoạn này thì hôm nay cũng lời như vậy cũng đủ rồi đủ đủ rồi đúng không đủ để mình uh, có thể là uh, đóng lệnh chờ lệnh qua tuần sau tính tiếp đó. ASP thì hôm nay hôm trước mình có mua mình mua ngay cái này và hôm nay hàng lời hàng về thì mình có lời lời tuy không có nhiều nhưng mà thôi như vậy là cũng ổn rồi à, mình không mình cũng muốn bán bớt cổ phiếu đi không muốn nắm qua giai đoạn thị trường nó khá là chênh vênh giai đoạn này à, PX các cổ phiếu khác như CNG thì hiện tại nó vẫn đang rất ổn các anh chị nha chưa có dấu hiệu vi phạm gì cả PVS, PVC và PD thì nó cũng vậy đúng không ạ thì nó vẫn không còn điểm mua nữa đấy rồi đó là dòng dầu khí qua dòng uh, ờ, phân đạm mà cái dòng mà rất hot ngày hôm qua thì phân đạm đối với PVDVD thì nó đang ở vùng nền nha Việt cổ phấn uh, ờ, Vietchem này nó đang ở vùng nền này à, đạm Cà Mau đạm Cà Mau hiện tại nó có có dấu hiệu bị bán ờ, bị bán chốt lời này bị bán chốt lời trước kỳ nghỉ lễ à, và đạm Phú Mỹ thì nó cũng tương tự tình trạng như vậy nó đều uh, bị bán chốt lời nhẹ và dạng có sự giảm nhẹ ở, ở trước khi uh, nghi lệ và mình nghĩ là đối với cổ phiếu này thì nó vẫn có thể đi lên nên chị ờ, cân đối nha cân đối nhưng mà mình không không khuyết các chị mua vào giai đoạn như thế này nha đấy nếu như được các anh chị mua đàm mua đàm phú mi giai đoạn này thì các anh chị cũng lại được hôm nay chốt lời thì cũng lại được uh, khoảng đầu đó khoảng 15 phần trăm rồi thì lời cũng ổn rồi đúng không ạ rồi uh, thì trên đây là cái view thị trường ngày mai uh, ngày 31 tháng 8 ngày cuối cùng của uh, tháng 8 này à, chúc à, các anh chị có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ nha à, chúc anh chị à, tháng tới giao dịch thành công à, xin chào và hẹn gặp lại